thảnh thơ từ thiên đình Bài số sáu mươi sáu Đại lục Đường Triều

con ơi đại lục rồi đây sẽ phải chịu cảnh chia đàn thành năm thành bảy để cuộc sảng sảy sớm vào hồi kết trên quả địa cầu bởi vì mưu cầu bá chủ thế giới của nước Trung Hoa từ bao ngàn kiếp đã thành máu huyết của các chánh triều qua nhiều thời đại cho nên thượng đế đã quyết phen này đánh bại tận gốc âm mưu chiếm đoạt thế giới toàn cầu của nước Trung Hoa. Thời điểm hiện nay, đại lục đang phải lãnh nhận đòn roi từ trời bán xuống thiên tai hiểm họa đang đà ứng hiện ngay tại nước này bão lũ phóng ba dồn dập ập đến trong nhiều tháng tới nước sẽ mênh mông khắp các vùng miền làm cho đất liền trở nên nhão nhoét chính quyền bé bét không ngăn được nổi sức mạnh của trời giáng xuống cho người đã mưu đã kế của kẻ đứng đầu đó vua xứ tàu chỉ là con rối của một triều đình điều khiển giật dây gây tai giáng họa tới cho loài người cho nên ta thời nhặt nhở các con hãy lo phòng chắn chớ sập vào bẫy thâm sâu của tàu dưới nhiều hình thức còn không thể ngờ đừng lo mong cầu làm giàu vật chất giáo kết giáo thương với giặc phương bắc hàng hóa tiêu thụ là mối giao thoa của nhiều hiểm họa con ơi lời dạy của ta hôm nay thân thương thiết thực gửi tới các con mong con bảo toàn sinh mệnh của mình toàn ý toàn diện để cho cuộc sống của con sau này bình an bình ổn không phải ân hận do một sai lầm đáng tiếc xảy ra chỉ vì mật ngọt khiến con đoạn mệnh cái chết đau lòng bởi vì u minh không nghe lời phán của phật thánh tiên từ cấn thiên đình nhắn gửi các con thì chết uổng mạng đau lòng lắm thay các con ngoan hiền bằng tâm rộng lớn hãy mau lan tỏa những lời của ta đến cho mọi người bạn bè người thân cảnh tỉnh cho họ để chọn cho mình một đời sống mới thực tâm thực tỉnh để vào thượng ngươn xảy ra tới ngày không còn bao xa ta mong con hiền đón nhận lời này như lời giáo ước tâm mình với phật để người đổ cho trở thành người tốt được qua kịp nạn xảy đến rất gần chào con